chào các bạn Lucky Velo các bạn thân mến cộng đồng Lucky Velo chúng ta đã hết sức thành công quyết liệt trong năm qua năm mới thầy gửi lời chúc mừng các bạn một cộng đồng lớn mạnh phát triển bền vững đây là lì xì tết của thầy cho những người đã giúp đỡ live video trong năm qua đây là của đại lý và của nhà phân phối đây các các bạn đạt doanh số cao sẽ đi không tháng tư các bạn sẽ có mặt ở Hàn Quốc và tất cả khách hàng của Lan Video là hãy nhận và chia vui năm mới với lòng tri ân của thầy Quế và cộng đồng các kỷ lục gia đồng hành với Lan Video chúc các bạn thành công năm mới với một năm 2018 thành công rực rỡ tôi xin thay mặt cho toàn thể à, ban lãnh đạo anh chị em đại lý Marcos cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng Lagivado rất chân thành cảm ơn đầu xuân năm mới 2019 tôi kính chúc toàn thể quý khách hàng anh chị em đại lý một năm mới an khang thịnh vượng thành công và phát tài xin chào các bạn à, nhân dịp năm mới tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể các bạn nhà phân phối, à, đại lý kinh doanh thực phẩm Hàn Quốc Lakido cùng gia đình mình một năm mới 2019 à, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm 2019 này thì tôi rất mong rằng à, mỗi bạn đại lý nhà phân phối là một đại sứ để truyền thông tới người dân Việt Nam mình những cái giá trị tốt đẹp nhất của mỹ phẩm Lakido. Chúc các bạn 2019 một năm bùng nổ doanh số chúng ta cùng nhau gắn kết để tạo nên một cái cộng đồng Aikido lớn mạnh nhất Việt Nam. Năm mới thì à, con à, thay mặt toàn thể à, anh em nhân sự trong công ty Macos và các anh chị em đại lý Macos Lagivado chúc thầy một năm mới an lành hạnh phúc, chúc thầy vạn sự như ý. Con xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty, anh em nhân viên và đại lý cảm ơn qua tặng thầy nhân dịp năm mới. Cảm ơn thầy hết sức là cảm động và cảm ơn cái tình cảm của cộng đồng Laredo và của riêng lãnh đạo đó của Marcos cho thầy gửi các lì xì này cho khách hàng Laredo đã ủng hộ trong năm qua và phần này là của các nhà phân phối và các đại lý vì các bạn ấy cực kỳ giỏi trí tuệ và thể hiện sức khỏe và sắc đẹp thì chúng các bạn ấy phát tài trong năm nay chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới